Chào em, em có thể giới thiệu một chút về mình được không? Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Trọng Hải, mình sinh năm 2002 Mình đã ấp ủ giấc ước mơ du học Đài Loan từ lúc học cấp 3 và đến nay mình đã thực hiện được nó sau khi mình phỏng vấn đỗ Ồ, thế thì uh, em có thể giới thiệu một chút là em uh, từ cấp 3 thì em học ở trường uh, trường cấp 3 nào, ở đâu không? Hồi cấp 3 thì em học trường trung học phổ thông Meiji ở Hải Phòng và trường đấy có môn ngoại ngữ đó chính là tiếng Trung Ờ, vậy thì, ờ, cái động lực như thế nào hoặc là em đã nhìn thấy ai thành công rồi mà giúp cho em là từ hồi cấp 3 em đã có ước mơ là muốn đi du học Đài Loan nhỉ? nhờ những người anh học ở khóa trước cũng đi qua trung tâm của Cát Lâm và anh ấy đã ở bên đấy 5 năm đến 7 năm thì các anh cũng có giới thiệu về thì đã làm em nảy sinh ra quyết tâm đi du học Đài Loan. Vậy thì ờ, à, em ờ, từ năm em học tốt nghiệp cấp 3 đến giờ cũng là gần 3 năm rồi. À, vậy thì là ờ, em em nuôi ước mơ từ hồi cấp 3 đến giờ em mới đi thì có cái gì trục chặt trong quá trình mà em lựa chọn cái quyết định theo ước mơ của em không nhỉ? Trong lúc học xong à, thi xong cấp 3 định có dự định là đi du học luôn nhưng mà vì dịch bệnh nên là đã bị hoãn mất một năm đến một năm rưỡi đến bây giờ dịch bệnh ổn rồi thì có thể tiếp tục được ừ, đi du học và đây là ước mơ của em đúng không vâng. à, vậy thì à, nếu mà ờ, mình chúng mình cũng chuẩn bị cầm tấm visa và Đài Loan du học rồi em có sau khi tốt nghiệp mà học tại tập tại Đài Loan thì em có kế hoạch gì trong tương lai của em không kế hoạch trong tương lai đó chính là sau khi học đại học xong thì nếu có thể thì sẽ ở lại Đài Loan và tiếp tục phát triển thêm ờ, khi mà về nước sẽ có một nền tảng vững chắc nhất định để phát triển bản thân em có thể bật mí giúp mọi người một chút là ước mơ của em sau này là gì không về nghề nghiệp nghề nghiệp em trước mắt em chọn là quản trị du lịch khách sạn và nhà hàng và sau này có thể thuận lợi trong công việc du lịch ở tại Hải Phòng. Ồ, ờ, thế À, em tại sao em lại muốn đi theo cái con đường cái công việc liên quan đến quản trị uh, du lịch khách sạn và nhà hàng nhỉ? Bởi vì những năm gần đây du lịch ở Hải Phòng rất là phát triển ừ. và đó cũng là một tiềm năng để mình khai thác nó. Ờ. và các bạn có biết không, ở Đài Loan là một là quốc gia thứ hai sau chỉ sau Nhật Bản thôi phát triển về ngành du lịch khách sạn ờ, trên toàn châu Á và là điểm đến rất lý tưởng cho các bạn nào muốn phát triển đối với ngành du lịch và khách sạn. À, và cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái chia sẻ của bạn Vũ Trọng Hải và chúng tôi xin bật mí một chút là năm à, từ những năm 2019 Cát Lâm khi có mặt tại trường, à, trường trung học phổ thông Mary Curie thì Hải đã theo đuổi ước mơ đi du học rồi và chúng tôi không ngờ là sau khoảng hơn 3 năm gần 3 năm thì tôi không chúng tôi không nghĩ rằng là bạn vẫn kiên trì theo ước mơ của mình như vậy và đến ngày hôm nay thì thực sự là Hải đã à, quyết tâm theo đuổi được ước mơ của mình và chúc cho em và các bạn đang à, thực hiện ước mơ của mình đạt được cái nguyện vọng và sau này đồng hành cùng nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam nữa à, phát triển Việt Nam theo ước mong của các em nhé. Vâng. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Anh